Không gạt cá nữa Giữ con ừ. ừ, Cá gì giữ không không giữ à ba ơi Nè Ê giữ không Cái gì Chắc cháu nhiễm ngọt chưa Cháu nhiễm ngọt hả Đây cười cá chào Ê đừng lấy cá đó thương không á Cá mình linh á Ừ, con bỏ Lấy cái điều hồng cho nó, nó với cái này là cái xác không hình à, không đủ cái ăn nè này đang ăn cơm đụng <laughs> đụng đâu ăn đó trời ơi mẹ ừ. ông đi ra thấy thấy đặng hai đúng còn nhậu không không đấy nãy mới kêu tôi nhậu tôi bỏ tôi chạy về luôn thấy nhậu um, ăn cơm mồi đặc sản dưới ghe mà Dạ. Ra nhậu với ai? nhậu với nào hay là để nhậu với hường ừ. kiên có cá ừ. cơm giá cá này cho nó không muốn ừ, tươi không ăn không Ê. nó gì được à bông súng dạ. giá <laughs> ra đây ăn ké luôn ăn ké ừ. vô lâm luôn ừ. mở ra máy mở ra máy mở đi bỏ bỏ vô đây hả cứ bà gỡ đi rồi rồi ngay nha được ừ. chưa rồi rồi lâu quá ăn chua ngon lắm mỡ vừa nấu đây múc cho ổng nấu bao rồi ờ múc vô cổng ừ, cho nhà trong ăn vậy là mày có ờ, dứt riêng đâu chạy trong nhà mẹ nó nấu quá không rồi bỏ được hả ừ. nó nếp đèn Ừ. Ngon. Mời cúng ông Tùng nữa này. Ép bạn. Cúng cái gì? Cúng nhỏ hay vậy? Không có ai đâu. Ừ. Bữa tôi đi đám nữa. Tùng Tùng đâu ạ? À? Tùng rổ. Tùng nào? Tùng à, ra đi đám rổ nữa rồi. Dẫn đi làm. Đám rổ đâu bà? Tôi dự phan đi. Dưới Lan hả? theo quen như tôi ban đó ấm thần rồi trời đám tôi tôi đám cưới thằng nhi đám cưới thằng nhỏ rồi ông lan đi chân, chăm nha mấy bạn ừ giỏi quá ta vậy mời chở về về tôi ha ba má đi ngày nay à? buông nữa giỏi chị tư đi nha, tôi đi xe tại bá xuống bá ngồi trước mời ai giữ đây chị đi riêng ha chị đi mình đi ai ừ ba mới với con ba bữa cơm nó ăn, cơm ngon à con ngon hết trời ngon nhất mẹ, Bánh cơm nhất kìa Không tính mà tôi đi đó mợ Ba con con ăn mộn Ba bún đau Bánh cơm bánh cơm Dữ hả? Bánh cơm ngon Mẹ con chỉ ngắn rồi nha Chăn canh không? Anh chan canh đó không? Đừng có lấy thịt đó, đừng có lấy thịt đó Canh thôi Canh thôi nè Ừ cái nước rồi Rồi Nè ăn đi mốt lên lên TV vậy miếng nhỏ nha mấy bạn ừ. có xương kìa mấy trứng gì mà chúng ăn luôn đi ừ. ăn gọi nè giờ chịu cắt ăn xương nha ừ. ăn xương hỏi có trứng mà ừ. này chịu cắt đặc sản hả nay giang đặc sản nha cái sạch sẽ ông ơi quá đẹp bạn uhm. Điều. Uhm. Gì không nhận thân từng cái gì không? Rồi. Hmm. Ừ. Thôi bạn. Bệnh nó có tiền đâu giờ. Hả? đâu vậy Cái tết gì đây quá gì chứ hình thường. quá Đừng có làm bậy bạ không không sao đừng lên núi được à trời ơi điện có tham ai gì cũng ra điện cũng được ăn được nói Chú Lâm Nước ngoài không điện Chú Lâm À ba điện về ha Mới về ngày nay rồi nó điện Ủa có xác mua đâu làm Bắt ha Cho Ủa cái xác không bự không à Làm này trúng lắm không Ừ Dạ ừ. Mắc Qua là mười mấy ký cái nữa có xác hả Cái dành Ừ cái xác không Cái dành bự không á bự á Dành ờ, sáu phân mà Bao nhiêu ký sẵn sàng có đem lên thành phố trơn gỡ gái phố bán nhận nè mang rau mà với mẹ trời cũng miễn rồi con mang rau ơi ừ, quá hay con ăn nhiều quá đúng một lượng canh canh ra mày bạn ngon nha mấy bạn ừ. cơm dính miệng kìa cứ nói mấy bạn ăn như con đi ừ. để mấy bạn mau lớn ừ. nói mấy bạn mời kiếm cá đó mình chuồng